khẳng định một điều rằng tất cả những hành vi tiêu dùng, những cái thói quen tiêu dùng của chúng ta trong cuộc sống, những mắt xích quan trọng của thiên nhiên mà đôi khi những cái mắt xích nhỏ nhất bị phá vỡ thì chính con cái chúng ta là người phải chịu hậu quả. Và chúng tôi muốn mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với một địa chỉ mà ở đó thì chúng tôi muốn nói tới một câu chuyện chúng ta sẽ tiết kiệm, chúng ta sẽ sử dụng năng lượng như thế nào cho hợp lý. Bạn có biết rằng có một tòa nhà được mệnh danh là xứ sở xanh giữa lòng thủ đô sôi động. Mà khi khai trương vào năm 2015, chúng đã sở hữu 412 tấm pin năng lượng mặt trời. Công trình này đã đại diện cho Việt Nam nhận giải công trình xanh của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Những nhân viên của công trình này được khuyến khích sử dụng những phương tiện công cộng hoặc là những phương tiện à, thân thiện với môi trường như những chiếc xe đạp này. Và đó chính là ngôi nhà xanh của Liên Hợp Quốc. Nơi chúng tôi sẽ đưa các bạn đến khám phá ngày hôm nay. Xin mời! Ngôi nhà xanh của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam là tòa nhà Liên Hợp Quốc đầu tiên trên thế giới được cấp chứng chỉ xanh. Đây là công trình được cải tạo từ tòa nhà cũ nhằm tránh việc phá rỡ, giảm thiểu chi phí xây dựng và phế liệu thải ra ngoài môi trường. Tòa nhà xanh đã được trao chứng nhận Bạch Kim Lotus, chứng nhận cao nhất dành cho các công trình xanh không phải nhà ở của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, giảm 28,8% năng lượng sử dụng tái sử dụng 94% nguyên vật liệu của ngôi nhà cũ, 412 tấm mái năng lượng mặt trời giúp tạo ra ít nhất khoảng 110.000 kWh mỗi năm. Để tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của những tấm pin năng lượng mặt trời, diễn viên Bình An tìm gặp giám đốc kỹ thuật của tòa nhà. Đây là cái hệ thống ờ, pin năng lượng mặt trời của tòa nhà xanh Liễu Quốc, gồm 412 ờ, tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp được khoảng 11 đến 12% À. cho cái tổng cái tiêu thụ của tòa nhà 11 12% là là rất là lớn rồi. Và cái hệ thống điện này thì nó được uh, kết nối với lại lưới điện quốc gia. À dạ. À, tức là thí dụ như một ngày làm việc bình thường này thì là tòa nhà dùng 100% điện của cái hệ thống này. Ờ, thiếu bao nhiêu thì lấy từ điện uh, lưới điện quốc gia xuống. Ừ, dạ Còn vâng. trong những ngày nghỉ chẳng hạn khi tòa nhà này không hoạt động thì uh, cái lượng điện uh, phát ra ở hệ thống này chỉ dùng một phần cho tòa nhà thôi, còn một phần còn lại sẽ được phát lên lưới điện quốc gia. Tòa nhà được thiết kế theo hướng tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, tối ưu hóa việc tiết kiệm điện năng. Sử dụng các tấm pin mặt trời không chỉ tạo ra một nguồn điện tự nhiên mà còn giúp giảm phụ thuộc vào thủy điện và các nguồn năng lượng hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường, tránh những vụ tai nạn bể thủy điện như thời gian qua những cái tòa nhà như thế này sẽ là những cái tấm gương những cái mà à, để cho mọi người có thể thấy rằng là đây là một cái cách làm rất là hiệu quả để tiết kiệm năng lượng cho cả à, tòa nhà này cho cả quốc gia nữa Cùng với việc tạo ra một nguồn điện tự nhiên cho tòa nhà thì đồng thời cũng giảm tối đa việc sử dụng điện. Tòa nhà đã lắp đặt những tấm kính chắn để giảm cường độ ánh sáng và nhiệt lượng giúp tiết kiệm địa hiệu quả. Bước vào văn phòng của ngôi nhà xanh, Phương Nga ngỡ ngàng với sự tươi mát trong khu vực làm việc của nhân viên. Đối với họ, trồng nhiều cây xanh không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn tác động tích cực đến năng suất lao động đây thì mọi người dạ, cơ quan là rất khuyến khích để đi ờ, đi bằng phương tiện công cộng à. đi tô buýt và đi xe đạp tức là đi xe điện hoặc xe đạp thì đều có chỗ gửi riêng còn nếu mà xe máy hoặc là ô tô thì lại phải gửi bên ngoài à Đấy thế là, là cách khuyến khích vâng vậy thì ờ, ngoài việc đi xe đạp để giúp giảm thiểu khí thải ra môi trường thì mình còn có cách làm nó khác ở ngay trong văn phòng không ạ in là mỗi người phải có một cái thẻ như thế à. này để à, khi in thì sẽ dùng cái thẻ này thì mới in được và cái này này cũng là cách để kiểm soát xem là mỗi người mỗi ngày in bao nhiêu trang cũng là để tạo cho nhân viên có cái ý thức là thực sự khi cần thiết thì phải in. Các nhân viên ở đây được khuyến khích sử dụng máy tính sách tay thay thế cho máy tính để bàn, giúp giảm thiểu tối đa việc sử dụng điện năng. Không chỉ vậy, các nhân viên của ngôi nhà xanh kiên quyết nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần. Cùng với việc hạn chế tối đa đồ nhựa, nếu như buộc phải sử dụng thì các nhân viên đều ý thức phân loại rác rõ ràng và cẩn thận. Việc phân loại rác không chỉ mang lại lợi ích bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải của tòa nhà. Phương Nga có biết đây là cái gì không? biểu tượng này là biểu tượng tái chế là chắc chắn là của thùng rác đây rồi. Ừ, sao lại không rồi. có chữ là à... không được vứt rác vào đây nhỉ? nhưng mà thùng rác này ờ, rất là đặc biệt sau khi mà tập trung thu gom rác này người ta sẽ để rác hữu cơ vào đây ờ, và sau một thời gian phân hủy thì chúng sẽ thành phân hữu cơ và cái phân này thì sẽ trực tiếp bón cho những cái cây cây trồng, ừ, cây trồng ở đây vâng. và đây cũng là một hình thức là rất là tiết kiệm và đỡ phải mua những loại phân bón hoặc là đỡ phải dụng dụng ừ, phí những cái nguồn rác của mình để thải ra ngoài môi trường cũng như là một cách xử lý rác thải rất là thông minh đấy. Ừ. Những thức ăn thừa được tập hợp vào một hố ủ phân vi sinh qua quá trình phân hủy tự nhiên, chúng trở thành phân bón hữu cơ. Và đương nhiên, nguồn phân bón hữu cơ vô hạn này là một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho các cây xanh ở đây. Ấn tượng trước những chỉ số xanh của tòa nhà, Bình An và Phương Nga tìm gặp người đại diện cao nhất. Xin chào ông, hôm nay chúng tôi rất vui vì được gặp ông tại ngôi nhà xanh của Liên Hợp Quốc ngày hôm nay. Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng như là đã làm việc tại rất là nhiều văn phòng trên toàn thế giới. Vậy thì theo ông, đâu là điểm khác biệt lớn nhất của văn phòng đại diện tại Việt Nam ạ? Điều khác biệt nhất mà tôi thấy ở văn phòng tại Hà Nội là Liên Hợp Quốc làm việc dưới mô hình một trụ sở và chúng tôi cũng làm việc trong một tòa nhà xanh, uh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Với các hạng mục xây dựng của Tòa nhà Xanh, Tòa nhà UN được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những mô hình tiên phong hàng đầu ở trên thế giới. Giúp cho Tòa nhà Xanh của Liên Hợp Quốc tiết kiệm được điện năng tiêu thụ, một phần là nhờ hệ thống đèn tự động bật tắt mỗi khi có người, thay vì phải bật 24 trên 24. Đó là cách tiết kiệm điện. Còn nước thì sao? Đây là nước thải sinh hoạt của cả cái tòa nhà này và à. sau khi ờ, chúng được uh, gọi là là là xử lý nó đã trở thành nước sạch và nước sạch này sẽ được dùng để tưới cây này. Thế nhỏ mà nhìn này, nước vẫn trong sạch như bình thường luôn ý. Thử xem. Không có mùi. Không có không mùi. Cả. Có nghĩa sạch. là mình sử nước dụng bao luôn. nhiêu và mình uh, xử lý và mình tiêu thụ luôn ngay trong khuôn viên mà lại nhiều cây như này nữa thì dùng đủ luôn, mình không phải dùng thêm nước ở ngoài đúng không? Ừ. Để có thể duy trì một cuộc sống xanh thì không chỉ phụ thuộc vào máy móc mà điều quan trọng nhất vẫn là ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mỗi tổ chức cùng chung tay bảo vệ cuộc sống bền vững, bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Vừa rồi là câu chuyện của một tổ chức, còn bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu câu chuyện của một cá nhân. Chúng tôi rất tò